À, xin mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh à, Sang Bình Dương Thì à, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay Thì à, ngày hôm nay à, em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Và hiện tại thì em đang à, đứng tại à, cầu gãy sông Bé nha Đây là cây cầu rất nổi tiếng mà khi à, quý vị đến Bình Dương thì nhắc đến cây cầu gãy thì chắc nhiều người biết đến từ à, đây á thì à, dưới thành phố Hồ Chí Minh thành phố mới Bình Dương cũng như từ cổng xanh lên đây là sẽ đi thẳng lên là lên trung tâm huyện Phú Giáo cũng như là các à, tỉnh Bình Phước nha ờ, thì à, cái à, vị trí miếng đất mà em cắt cái cầu gãy sông bé này là khoảng tầm 2 km nha quý vị khoảng tầm 2 km em sẽ dắt cho quý vị và các bạn đi chi tiết từ cầu sông bé này đến cái vị trí của cái miếng đất À, cho quý vị và các bạn à, dễ hình dung à, thật là cụ thể về cái miếng đất này rồi quý vị và các bạn khi xem video nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like share chia sẻ cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta có thể biết được chúng ta đang đi trên con đường DT 741 bây giờ vào địa phận xã Vĩnh Hòa rồi nha quý vị rồi À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân em đi đến miếng đất nhé à, bây giờ thì chúng ta đã đi à, vào chỗ cái ngã ba ngã ba kình nhượng nha và quẹo trái từ đường DT 741 chúng ta đi quẹo trái vào đường DH 507 nha quý vị DH 507 từ đường DH 50 từ đường DT 741 mà vào cái à, vị trí của miếng đất chúng ta đi qua đường DH 507 là khoảng tầm 300 300 m nha hơn 300 mét ừ. khu vực này cũng rất là sầm uất nha quý vị chỉ một khúc thôi là chúng ta sẽ đến cái à, vị trí à, của miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn dân cư ở hai bên đường rất là đông buôn bán cũng nhiều ạ con đường này sẽ đi thẳng vào các cái xã Tân Hiệp cũng như là xã An Linh rồi An Thái của huyện Phú Giáo hơi dần quý vị thông cảm đó bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái giáo xứ uh, nha qua cái uh, giáo xứ chỗ uh, ngã ba giáo xứ kiện nhượng này khoảng tầm ba chục mét rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp cái con đường bê tông bên tay trái luôn đó. con đường bê tông sáu bảy mét nha quý vị chúng ta đi thẳng vào thì từ cái đầu đường bê tông mà đường DH nối với lại đường DH507 đi vào là khoảng tầm 100 à, mét nha quý vị 100 mét là sẽ đến cái à, vị trí à, miếng đất ở đây thì dân ở cũng rất đông khu dân cư đèn đường rồi điện điện ba pha có đầy đủ nha quý vị rồi chúng ta sẽ vẹo bên tay phải ở à, đây là cái vị trí à, miếng đất mà em giới thiệu cho quý vị và các bạn nha thì à, mời quý vị xem một vòng xung quanh Đó, khu vực này để ờ, trước khi vào ờ, mô tả chi tiết của cái ờ, miếng đất ở này miếng đất của chúng ta là nằm trên mặt tiền đường bê tông rộng điện nhà nước ngay trên đầu nha và đây là cái vị trí của miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn Đó. miếng đất nó nằm ở cái giáp với lại à, cái nhà kế bên đây Đó. từ đây chúng ta đi à, theo cái hàng rào này đi qua là 10 mét nha 10 mét và cái à, chiều dài của miếng đất đi vào bên trong đó, là một cạnh là khoảng 55 mét và một cạnh thì à, khoảng à, chưa tới 50 mét nha cái phần sau nó không có được bằng và cái miếng đất này thì có 100 à, mét thổ cư sổ sách giấy tờ là đầy đủ sổ đỏ và báo luôn cho quý vị và các bạn giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 110 triệu một mét nha quý vị 110 triệu một mét ngang thì tổng là 1 tỷ mốt 1 tỷ 100 triệu cho hơn 500 mét vuông đất mặt tiền đường bê tông 10 mét dân cư ở khá đông một tí xíu nữa thì à, em sẽ dắt quý vị và các bạn đi thẳng ra là cũng cái đường phía trước đường bê tông phía trước là đường thông nha quý vị cũng thông ra đường DT 741 luôn rồi quý vị và các bạn nào có à, nhu cầu vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 khu vực này thì rất là an ninh thì đa số là bộ đội ở như quý vị giáp với lại cái doanh trại bộ đội luôn tí nữa đi ra phía trước thì sẽ thấy nha rồi chúng ta cùng đi ra cái phía trước nha đó cái doanh trại bộ đội nó nằm ngay trước mặt luôn chỉ cách cái miếng đất chúng ta khoảng tầm hơn 50 mét thôi và từ đây chúng ta quẹo trái đi thẳng ra là đường à, DT741 luôn nha quý vị khoảng tầm à, hơn 300 mét thôi hơn 300m ra đường DT741 rồi em xin kết thúc cái à, video tại đây cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo